bao ngày đừng thương tiếng để rồi xa xôi đừng trách chi đã lỡ duyên đời hai chúng ta đi hai đường chuyện thương yêu đâu còn nữa don't Jones. vai gánh đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi tên thôi nhắc nhở để mà chi quay về xưa làm gì giờ hai lối mộng hai hướng đi niềm yếu tư tôi đến từng bước trên phố nhỏ đau gót lên sao dùng dựa đường đêm trên phố nhỏ đau gót mềm sao dùng dừa đường yo, cho mắt lệ nguyên mơ lời thiên tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chưa mình đã đi chung trên con đường giang dở mình đã dẹo neo nghe trước bể mưa muôn màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang phố bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm hoặc cứ chẳng biết chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sau đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp quên bằng ai bay dường như lá khô trong rừng ở châu đường đêm ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau mộng ước dài lâu ta sẽ chung nhìn cầu đuôi ong bắt bướm bên góc cạnh cầu ao tình yêu lắng sâu

bay dường như lá khô trong rừng loài chim trời biết non